một viên kim cương ma thuật có thể thực hiện mọi điều ước Sao? Tôi đã có nó Theo truyền thuyết Vào mỗi đội trăng tròn Nó sẽ ban một điều ước Chúng ta sẽ tiêu nếu như chưa tìm được nó Phải rồi ông ấy sẽ làm ầm lên nữa cho mà xem Diệt kim cương Ma thuật ừ. Tôi nghĩ là có kẻ đặt võng tay trên của ông rồi à, Nghe nè thằng nhóc Cháu tên là Marco Thằng nhóc Marco Đi bắt nó Phải có kẻ biết viên kim cương đang ở đâu Bên chị ở vịnh Luna Sao Ngươi Ông đang nói gì vậy Bắt tôi lại Sao Mình sẽ cứu cậu Pinky Ai là vua của biển cả nào Mình nè Veronica Hãy cẩn trọng với những việc trao ước Vậy cậu định ước gì hả Ước chuyến hành trình này sẽ không kết thúc Ít nhất thì ta cũng được ở cùng không nhau Không lâu đâu Họ sẽ thả cậu xuống Tạm gác công việc lại đi nhóc Không có gì sướng bằng tắm ở không gian thế này ờ, Tôi không nghĩ vậy Tại trong thuyền đỉnh khá đi bê Và neo lại đi tối qua Tao ước chân ta thấy ngại hơn Sao nó có thể thoát được Đưa súng thần công lên đi thời quá Bộ phim Thuyền trưởng Đằng Kiếm và Viên Kim Cương Ma Thuật Chuyện gì vậy? Tên thuyền trưởng răng súng chết tiệt